Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai vừa về được chiếc xe Toyota Innova Năm sản xuất 2009 phiên bản G à, Được nâng cấp lên phiên bản E 2015 Đã đăng kiểm ra sổ kiểm định Anh chị nào mua chiếc xe này về chỉ việc chạy à, sau này đăng kiểm rất là khỏe Không cần phải à, kiểm định à, lo bên vấn đề kiểm định cũng như giá tiền chào bán chiếc xe này là 286 triệu anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này gọi cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai số 0919 24 3566 các anh chị xem muốn xem nhiều dòng xe của cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai thì vui lòng truy cập vào YouTube ô tô Lương Ngọc Đồng Nai hiện đang bán rất nhiều xe trên trang cá nhân Zalo Facebook hiện tại cửa hàng hàng tháng về 450 chiếc Toyota Innova cũng như các dòng xe khác các anh chị nào muốn à, kiếm thêm thu nhập thì chúng ta làm cộng tác viên cùng cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai lấy thông tin cửa hàng quay như thế này chúng ta chia sẻ trên trang cá nhân Zalo Facebook của mình sau khi bán giao dịch môi giới với khách hàng thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản tiền qua hồng tiền môi giới cho các anh chị nha đây chúng ta xem sơ lược bên ngoài xe bên ngoài được gắn inox đầy đủ đồ chơi xe phiên bản G sẽ có cảm biến đồ đầy đủ hết nha các anh chị ABS riêng dạng lạnh riêng chiếc xe này đặc biệt không có lỗi về khâu tông đụng nha à, cửa hàng bán 286 triệu bao rút hồ sơ cũng như bao công chứng ủy quyền cho các anh chị nha rồi chúng ta xem xe lược bên trong chiếc xe này bên trong phải nói là đẹp cực kỳ nha các anh chị đẹp cực kỳ luôn thì bản G mình đã có hai túi khí rồi nha xe đã đăng kiểm nha các anh chị mới đăng kiểm xong đăng kiểm xong xe rất là đẹp luôn xe đặc biệt không lỗi gầm máy rất là em thì nổ máy cho các anh chị xem luôn nha đó rất là êm luôn máy em cực kỳ ghế mới bọc nha các anh chị nha ghế sàn là phong mới đó, ghế sàn là phong mới hết đó, liên hệ số điện thoại của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số 0919 nha 243566 cửa hàng nằm tại xã Sơn Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai rồi à, xe mới đăng kiểm nha các anh chị xe mình mới đăng kiểm một năm các anh chị nhé ba ga mui có ba ga mui vỏ lớp mới nha vỏ lớp khá là mới gầm các anh chị nhìn rất là đẹp luôn mới can luôn rất là đẹp đây bộ ghế mới xe này xin nhắc lại xe phiên bản G năm sản xuất 2009 các anh chị nha 286 triệu À, âm thanh nghe rất hay nhưng mà vì do lý do là mình quay YouTube như thế này nè mà mở âm thanh lên thì vi phạm bản quyền của YouTube cho nên chúng ta không mở được âm thanh nha xe rất là đẹp các anh chị xe này không lỗi nha xe đẹp cực kỳ luôn á ừ, gầm rất là mới luôn chúng ta xem gầm nha gầm rất là mới anh chị gầm rất là mới xe mình có camera che nha các anh chị nha camera da cảm biến da rim theo xe đây xịt nước phía sau đây nha Đây, tiếp tục chúng ta xem bên trong xe đẹp quá trời Đó, 286 triệu bao rút hồ sơ nha bao công chứng quỹ quyền xe này sẽ nhắc lại phiên bản G năm trước 2009 phải nói là một chiếc xe như thế này cực kỳ đẹp gầm máy êm như xe điện luôn các anh chị giá bán hết sức là mềm 286 triệu anh chị nào về chạy kinh doanh dịch vụ gì là cực kỳ đẹp luôn mới đăng kiểm một năm nha có bản vẽ cải tạo đồ đàng hoàng nha các anh chị đó. 2009 thì không phải form này nhưng mà lên đời thì lên cháy luôn cho các anh chị luôn về các anh chị chỉ việc đăng kiểm à, bình thường về chạy đổ xăng chạy thôi à, tắp bi tắp lô ghế rất là đẹp nha xin lưu ý cửa hàng ô tô Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tổng tỉnh Đồng Nai số điện thoại liên hệ là 0919 nha 24 3566 chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng nha từ 4 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền chào bán từ 50 triệu đến 500 triệu nha đủ loại mọi dòng xe đây chúng ta xem năm sản xuất cho à, năm sản xuất rồi các anh chị đó, cuối 2009 phiên bản G hàng đầu tiên nha hàng đầu tiên xe rất là đẹp phiên bản G của mình có nút chỉnh đèn sáng tối các anh chị nè à các chị nhìn theo xe rất là đẹp nha đó, các chị nhìn tay lái đây đó, xe đẹp lắm mới keng luôn đó, tay lái nè đó, chỉ có 286 triệu thôi nhanh tay liên hệ cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nha số 0919 243566 lưu ý là cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai hàng tháng về rất là nhiều xe à, rất là nhiều xe nha các anh chị cho nên các anh chị nào muốn làm cộng tác viên mua bán cùng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai xem rất nhiều xe đang bán trên trang cá nhân Zalo Facebook nha cũng như là nhiều đang bán trên kênh YouTube đó các anh chị xem nè sùng trị nắp nắp cực kỳ là đi, cực kỳ đi, uhm. phiên bản G thì ABS rồi đầy đủ cho anh chị nha cầm máy đang nổ đây rất là êm rồi liên hệ số điện thoại cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số 0919 24 3566 cửa hàng chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 4 chỗ đến 9 chỗ ngồi giá tiền từ 50 triệu đến 500 triệu các anh chị nào có nhu cầu kết nối làm cộng tác viên bán với cửa hàng ô tô Ngọc Đồng Nai chúng ta chia sẻ video đang xem như thế này Lưu ý là hàng tháng cửa hàng về tới 450 chiếc xe, các anh chị xem nhớ bấm vào nút đăng ký góc phải màn hình. Vì sau khi chúng ta có bấm đăng ký kênh thì kênh sẽ thông báo có hôm nay có xe mới về cho các anh chị và ngày mai xe mới về thì kênh sẽ tự thông báo qua tin nhắn đến số điện thoại của các anh chị mà các anh chị không cần phải đến trực tiếp hoặc là không cần phải chia cặp vào mà xem chỉ cần có à, đăng ký thì có tin nhắn báo thông báo nha xe này vỏ lớp mới các anh chị nha à, vỏ lớp mới rất là đẹp luôn đó, lớp mới rất là đẹp lưu ý là mới đăng kiểm nha có sổ kiểm định đàng hoàng nha các chị nha mới đăng kiểm à, rất là đẹp dán phim cách nhiệt dán phim cách nhiệt đầy đủ hết rồi nha rồi xin nhắc lại số điện thoại cửa hàng 0919 24 3566 hiện tại cửa hàng đang còn một kho xe đầy luôn nha các anh chị nha để đi vào trong bật đèn cho các anh chị coi một kho xe ở phía dưới à, cửa hàng ô tô Lần Hợp Hôm Nay chuyên kinh doanh các dòng Innova giá rẻ nha à, hợp lý hợp túi tiền đây hợp lý hợp túi tiền đó 23 24 25 à, đủ loại 23 24 25 đủ loại nha rồi 207 208 206 có luôn đó anh chị nhanh tay giá như những chiếc có những chiếc 93 thí dụ như chiếc này 93A12525 là năm sản xuất 2008 220 triệu nè các anh chị đó, xe nâng form lên đời mà bản di rẻ hơn rồi chiếc 86A này 11643 là 207 nâng form lên đời nè thì có 215 ờ, triệu hay nha các anh chị rồi chiếc này xe G 209G gia đình siêu đẹp 295 triệu G siêu đẹp à, chiếc G chạy à, à, dịch vụ nè gờ dịch vụ cũng 209 265 triệu đó cũng còn rất nhiều xe nha rồi chiếc này 2014 nè à, bản giữa bản giữa thì à, đầy đủ đồ hết y như bản G 330 triệu nha rồi chiếc này thì 2014 bản E 300 95 triệu 214 bản E Rồi, chiếc 62 này bản G 2006 245 triệu đó, các anh chị truy cập vào YouTube nhớ bấm nút đăng ký có phải màn hình kênh sẽ báo cho các anh chị biết còn rất nhiều xe nha. dưới kho còn nhiều xe, chút xuống kho quay cho các anh chị xem. 67 nè, 67A11994 2006 phiên bản G nè, 245 triệu nè à, không phải ban lộn lộn xin lỗi xin lỗi <laughs> xin lỗi các anh chị lộn lộn lộn đời xe 67A 11994 là đời 2012 12 phiên bản G 290 triệu xe này đẹp lắm nha xe này zin dữ lắm đẹp cực kỳ luôn á đây ABS dàn lạnh zin rồi rất là đẹp luôn xe này kinh doanh dịch vụ thì cực kỳ đẹp nha các anh chị nha báo giá sơ lược thôi các anh chị nào à, muốn biết thêm thông tin truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai bấm vào nút đăng ký có phải màn hình và bấm chia sẻ thì chúng ta sẽ cập nhật được rất nhiều xe nha cái xe 212 này đẹp quên nữa đây chiếc 2015 này phiên bản cao cấp đó 415 triệu chiếc 71A nè phiên bản G 2006 265 triệu xe đẹp gia đình hết nha đây các anh chị xem mà à, lưu ý là hôm nay cửa hàng quay chiếc 73A này 12930 là Toyota Innova G năm sản xuất 2009 được nâng cấp lên phiên bản E 2015 đã lên giấy tờ đầy đủ hết nha à, các anh chị à, có nhu cầu kết nối thì gọi cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai luôn à, luôn mở điện thoại 24 trên 24 lưu ý là cửa hàng luôn tiện các anh chị làm cộng tác viên mua bán phụ cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai từ xa à, các anh chị cộng tác viên không cần phải bỏ vốn bỏ công không cần phải à, trình độ bằng cấp chúng ta chỉ có xem video và chia sẻ video bán à, cửa hàng sẽ chuyển khoản hoa hồng qua điện thoại cho các anh chị từ xa không cần phải đến trực tiếp cửa hàng à, cửa hàng chúc cho các anh, các anh chị cộng tác viên à, tháng này sẽ về môi giới giới thiệu bán nhiều hơn tháng trước nha kiếm thu nhập nhiều hơn tháng trước nữa và các anh chị nào có nhu cầu mua cho anh em bạn bè người thân hoặc mua cho người quen của mình thì gọi liền cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc hôm nay số 0919 243566 à, cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua và bán và lưu ý các anh chị cộng tác viên giới thiệu cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc mua cũng như giới thiệu cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc bán à, hoa hồng đều như nhau rồi giới thiệu xe lượt anh chị nào có nhu cầu gọi cho cửa hàng Lân Ngọc qua số Zalo 0919243566 à, xin chào các anh chị chúc anh chị vui khỏe và kiếm thu nhập thêm từ ô tô Lân Ngọc Đồng Nai À, xin chào và hẹn gặp lại xe sau. Cảm ơn các anh chị bỏ chút thời gian quý báu và xem tin đã xem tin cửa hàng ô tô Đông Ngọc. À, nhớ bấm đăng ký trước khi cấp máy cũng như bấm chia sẻ để có xe cùng bán với Lê Ngọc Đồng Nai xin chào và hẹn gặp lại